còn ở cạnh em mà ta cùng nguyện thề Sau cùng đâu buồn nó cũng quay lại trở về Mời rời tí tách liệu em còn nhớ thương ai Sao chúng ta chẳng thể bước qua nỗi chung Mọi rồi kết thúc là lựa chọn tốt Cho hai đứa mình sau này không ai phải khổ đâu Bình yên của anh thì cũng chẳng còn Mỗi người mỗi đường không còn lại